Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Xuân Phúc phang một gậy vào Phạm Minh Chính, ông Chính lỡ ra sao? Sau hội nghị trung ương lần thứ 5, thế lực được định hình lại, Nguyễn Phú Trọng vẫn sừng sững không hề lay chuyển. Tuy nhiên, sau hội nghị, thế và lực của Nguyễn Xuân Phúc đã bị mất gần hết. Công lao trèo kéo Tô Lâm về phía mình để chiến, giờ Tô Lâm cũng bỏ sang phe Phạm Minh Chính vì thấy rằng Nguyễn Xuân Phúc đã hết thời. Mới đây, ông Phạm Minh Chính lại công khai tâng bốc ông Nguyễn Tấn Dũng như một đòn mạnh giáng vào mặt ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Nguyễn Xuân Phúc vốn là một nhân vật sát cánh cùng Nguyễn Tấn Dũng suốt 10 năm, với 5 năm làm Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và 5 năm làm Phó Thủ tướng Thường trực. Ấy vậy mà vào cuối cùng, ông Nguyễn Phú Trọng lại gần gũi với Phạm Minh Chính hơn cả. Thế mới là đau. Đây là hình ảnh kỳ phùng địch thủ Phạm Minh Chính và Nguyễn Xuân Phúc. Xem ra ông Nguyễn Xuân Phúc không còn gì, hầu hết những gì vốn thuộc về ông Phúc nay lại được thuộc về Phạm Minh Chính. Từ chức thủ tướng đến sếp và đến thuộc hạ giờ cũng ngả về theo Phạm Minh Chính. Xem ra Nguyễn Xuân Phúc khó mà nuốt nổi cục hận này. Vào ngày 25 tháng 5 tại Quốc hội Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc đã có câu chất vấn sắc như dao cạo nhắm vào ông Phạm Minh Chính. Đó là ông Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cần nhìn thực chất rằng vì sao ngân sách nhà nước tăng rất cao trong khi nền kinh tế doanh nghiệp còn rất khó khăn sau đại dịch. Đây là điều cực kỳ bất thường trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng thấp. Sáng ngày 25 tháng 5, các đại biểu Quốc hội thảo luận về kinh tế, xã hội, quyết toán ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc kéo dài thời hạn áp dụng nghị quyết xử lý nợ xấu. Phát biểu tại đoàn thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng doanh nghiệp và người dân cả nước còn khó khăn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc nhắm vào sai phạm của Phạm Minh Chính trong thời gian vừa qua. Ông Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cần nhìn thực chất rằng vì sao ngân sách nhà nước tăng rất cao trong khi nền kinh tế, doanh nghiệp còn rất khó khăn sau đại dịch. Đây là điều cực kỳ bất thường trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng thấp nhất trong nhiều thập kỷ do tác động của Covid-19. Khó khăn của doanh nghiệp là không thể bàn cãi khi nền kinh tế đang bị phong tỏa. Mà thực chất đó là gì? Câu hỏi được đặt ra. Lĩnh vực thu ngân sách thuộc về chính phủ, nghĩa là ông Nguyễn Xuân Phúc đang trực tiếp phanh phui yếu kém của ông Phạm Minh Chính trước Quốc hội. Từ hơn một năm qua, rõ ràng là ông Phạm Minh Chính đã tỏ ra là con người yếu kém trong lĩnh vực điều hành nền kinh tế cả đất nước. Nói về gói kích thích nền kinh tế, ông Nguyễn Xuân Phúc phê phán là Đảng và Nhà nước đã có chủ trương xử lý một số vấn đề thấy được khó khăn của doanh nghiệp, người lao động. Tuy nhiên, việc triển khai các gói hỗ trợ rõ ràng là chậm. Phải nói rằng những vấn đề về kinh tế gần đây về bất động sản, chứng khoán đang rất phức tạp. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng tát nước theo mưa. Ông cho rằng vừa qua có nhiều yếu tố tác động khiến thị trường chứng khoán đã bốc hơi rất mạnh. Chứng khoán là kênh huy động vốn rất quan trọng, nhưng gần đây xuống rất nguy cơ hiểm, mất hơn 50 tỷ đô la trong thời gian rất ngắn. Trong khi vốn FDI vào mạnh nhưng cũng chỉ đem vào sản xuất có trên 10 tỷ đô la mà thôi. Điều này có thể cho thấy rằng cần có những biện pháp tốt hơn, phương thức hỗ trợ thị trường chứng khoán tốt hơn nữa thì mới có thể ổn định được kênh này. Đối với doanh nghiệp hiện có hai kênh quan trọng một là tín dụng, hai là trái phiếu. Trái phiếu bản chất không phải xấu, chỉ có điều chúng ta điều phối kiểm soát thế nào cho nó tốt ra. Bởi những thị trường vốn này rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nói như vậy khi phê phán ông Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước đứng trước Quốc hội. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng từng trải qua vị trí Thủ tướng